Xin chào toàn thể anh em đam mê cờ bạc bịp đã quay trở lại kênh youtube của T Casino thì, uh, à, Đây anh em Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi các bộ môn như là liêm bịp, ba cây bịp Đấy, rất là hiệu quả Đấy, mà anh em ờ, không cần phải luồn được các bài vào Đấy. anh em nào mà đã chơi ờ, cờ bạc bịp bằng à, máy đánh bài hoặc là bằng kính đã cầm mình xuyên bài thì anh em biết đấy để chơi được những cái dòng sản phẩm đó mình sẽ phải luồn được bài vào phải không ạ <clears throat> thì uh, rất là nhiều sóng sớm nó khó khăn hơn một chút thì uh, anh em sẽ phải uh, sử dụng bài của người ta anh em không thể sử dụng được uh, bài của mình thì uh, làm cách nào để anh em chơi bài bịp thì anh em sẽ sử dụng những cái dòng sản phẩm cháo đổi bài thì uh, dòng sản phẩm cháo đổi bài thì cũng có rất là nhiều loại áo này quần này uh, mỏ đổi bài ví đổi bài đấy những cái dòng sản phẩm đó thì à, trên kênh của T Casino đều có cả rồi thì à, anh em à, <clears throat> hãy ấn đăng ký kênh và bật thông báo lên sau đó thì anh em hãy vào kênh để xem nhé còn video còn, còn video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm cháo đổi bài rất là đơn giản gọn nhẹ đó chính là những cái con ví đổi bài của Nhật thì thưa anh em à, đây này anh em này trên màn hình của anh em đây chính là những con ví đổi bài của Nhật đấy anh em nhìn mẫu mã này nhỏ gọn vừa lòng bàn tay bên trong đã được tích hợp một cái motor cháo đổi bài đây là miệng cháo đổi bài này rất nhỏ gọn này anh em nhìn này đấy. ví đứng nhá ví đứng cầm tay không khác gì một à, con ví bình thường đấy. bên trong này rất nhiều ngăn anh em có thể đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái đấy sạc cho anh em này sạc điện thoại nhá cắm sạc điện thoại bình thường vào là anh em chơi được đấy sạc đầy pin thì anh em có thể chơi được khoảng uh, cả đêm đấy bốn năm ngày thoải mái thì uh, rất là tiện lợi cho những anh em nào mà đi chơi đi công tác dài ngày đấy. mang theo con ví này vừa đựng tiền vừa đựng giấy tờ đấy, rảnh rỗi anh em ngồi đánh bài thì có thể kiếm thêm được đôi chút đấy à, thì cách chơi con ví này như thế nào đấy à, khả năng cháo đổi bài ra làm sao thì à, mình sẽ giới thiệu cho anh em ở trên cái video này nhé đấy, giới thiệu sơ qua cho anh em trên cái video này đấy, rất là đơn giản thì uh, anh em nào mà có thắc mắc hay là có nhu cầu mà muốn mua con ví này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình của anh em đây Đấy, đây là hotline của công ty T Casino nhé Đấy, T Casino 084417 từ vị trí Đấy, anh em uh, nhìn số điện thoại là đã biết uy tín rồi đúng không ạ Đấy. khả năng trả đổi bài của nó thì tôi lấy cho anh em xem này đây là lá ad này đây là lá quy này hai lá này không hoàn, hoàn toàn khác nhau rồi đúng không ạ miệng này cháo đổi bài này. nhìn này Đấy, anh em thấy chưa cháo đổi bài rất là tuyệt vời ừ. đó anh em thấy chưa rất nhanh đúng không ạ con ví này là ví nhật motor cháo đổi bài hoàn toàn của nhật nên anh em có thể yên tâm đồ nhật thì anh em cũng đã biết rồi đấy cháo đổi êm ái đấy. không để lại tiếng ồn rất là đơn giản thì cách chơi con ví này như thế nào tôi sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em trong cái video này còn anh em muốn cụ thể hơn thì có thể lên trực tiếp cơ sở để test cơ sở mình có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông đấy, anh em nào lên được thì lên nhé đấy. còn anh em nhà xa không có điều kiện lên mà muốn mua ví về thì à, anh em kết bạn zalo với tôi tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi cụ thể nhất đấy, để đem lại cho anh em một cái hiệu quả cao trong cái à, cuộc chơi đấy. anh em mình đã mất à, công mua thì phải tập luyện tập luyện cho thật là kỹ rồi để hắn chơi nhé nhiều anh em mà cứ vội vàng mang đi chơi luôn không đem lại hiệu quả tốt đâu anh em ạ mình phải biết cách chơi biết cách đổi sao cho nó hợp lý thì mình sẽ chơi Đấy. đầu tiên nha, anh em nhớ cho tôi ví mình mang đến hoàn toàn là một con ví xịn chín không hề có một cái lá bài nào Đấy. không hề có một cái lá bài nào trong ví Đấy. ví này người ta kiểm tra thoải mái rung lắc thoải mái Đấy. motor hút rất là chặt vẫn còn à, đây ví dụ như chơi liêng bài bắn đầu tiên anh em nhận được là như thế này Đấy. điểm rất là thấp thì anh em sẽ phải hao một cái lá bài vào Đấy. tùy anh em lựa chọn lá nào thì lựa chọn mình thì mình thích lựa chọn những lá to hoặc là những lá chất rô để khi bằng điểm người ta thì mình còn à, có thể à, đọ chất đọ điểm ừ. đưa vào này hao này cách hao này chú ý cho tôi nha anh em chú ý cho tôi nhé cách hao này để hơi treo chéo để hơi treo chéo cho tôi này Đấy, anh em để chéo như thế này hao bài vào trong ví Đấy, thấy chưa rất là đơn giản bài anh em còn hai lá thì sẽ úp vào bài nào Đấy, khi còn hai lá sẽ úp bài vào bài nào đúng không ạ Đấy, không cần quan tâm điểm người ta như thế nào chấp nhận mất điểm một ván mất tiền một ván để các ván sau mình sẽ có lá cháo đổi Đấy. nhiều khi chơi liêng này anh em hiểu cho mình một vấn đề là trên liêng này mình có thể thua từ đầu đến cuối đấy nhưng mà một cái ván quấy ấy, mình lên được liêng hoặc lên được sáp lại gặp nhà người ta cũng à, sáp hoặc là liêng bé hơn đúng không ạ thì mình sẽ chiến thắng đấy. những cái ván đấy mới là những ván quan trọng đấy. ok anh em bài anh em này mình sẽ à, đây là 6 điểm à 4 điểm đấy. 4 điểm mình sẽ giúp anh em thành à, 9 điểm rất là đơn giản đây anh em nhìn là hai này này đây là ví đổi bài nhá chéo chéo là hai này cho tôi Đấy. rất là đơn giản đưa lại miệng nhé làm chậm cho anh em thôi còn anh em mà mua ví về tập luyện cho tôi thuần thục ấy, thì thao tác nó sẽ rất nhanh này anh em chỉ cần đưa lại ví đây ví dụ lại cho anh em xem Đấy, đây này anh em nhìn này và anh em điểm số đang thế này đúng không ạ đổi cây nào hợp lý thì anh em tự tính được đúng không ạ Đấy. đổi cây nào để đem lại một cái điểm hợp lý nhất thì anh em tự tính được đúng không rất là đơn giản Đấy. đưa vào này Đây, làm lại cho anh em xem Đây nha Anh em sẽ phải đổi cây à, rồi cái hai này đi đúng không ạ đây làm đổi cho anh em xem này đấy hai này đưa vào đây là miệng trả đổi bài của nó anh em đưa đúng miệng nó sẽ tự động đổi cho anh em và anh em trở thành 9 điểm rất là đơn giản đấy. người ta không chú ý một phát hoặc là cái thời gian người ta tố mình sẽ ngồi tố cái thời gian người ta xuống tiền mình sẽ hao đi đấy. người ta đến tiền kiểm tra tiền anh em sẽ hao đi 9 điểm 9 điểm ở đây đảm bảo anh em to nhất luôn hai nhà tám này đấy anh em thấy chưa hai nhà tám này chắc chắn sẽ xuống tiền nói chung là cũng xuống tiền đấy xuống tiền mạnh đấy và anh em được 9 điểm đấy, anh em sẽ ăn điểm hai nhà tám này đấy. rất là tuyệt vời đúng không anh em chơi rất là đơn giản mình có cây hai trong ví rồi đấy mình cũng có thể đổi được những cái may mắn mình có thể đổi được những ván liêng đấy hoặc là ván sát và để mình đổi cho anh em thành một cái ván sát 32 nhé đây ví dụ đây là bài anh em sẽ nhận được bán sau đấy bán sau anh em nhận được một bài như thế này cho tôi này anh em nhìn đi KK2 4 điểm 4 điểm này thì chơi làm sao được đúng không anh em nhưng mà này anh em nhìn này hơi treo chéo lá ca đưa lại miệng ví đấy check hình chữ V này thôi nhá nhẹ nhàng thế này thôi đưa lại miệng ví đấy một cái thao tác rất nhỏ chỉ cần đưa lại miệng ví hơi khẽ chạm miệng là nó sẽ đổ cho anh em anh em về tập luyện thuần thục đi chơi sẽ rất là hiệu quả đơn giản Đấy. anh em nào mà lên uh, thử hàng thì lên cơ sở nhé tấn tuân casino uh, địa chỉ bến xe mỹ đình cơ sở 1 còn cơ sở 2 là bến xe miền đông Đấy. anh em cứ lên các cơ sở đó alo số điện thoại này Đấy. nhân viên bên tôi sẽ đón anh em đưa anh em vào tận cơ sở Đấy, để uh, cho anh em uh, test thử tất cả các dòng sản phẩm bên tôi Đấy, dẫn anh em vào tận kho Đấy, để cho anh em xem thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh và bật thông báo đây để uh, nhận được những cái uh, video về dòng sản phẩm mới nhất của Tấn Tuân Casino Đấy, để anh em đón đầu xu thế thị trường Đấy, dòng nào mới anh em biết trước thì anh em sẽ là người chiến thắng đúng không ạ Đấy, xin chào anh em